Sau Đại tá Đinh Văn Nơi đã trực tiếp chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ công an tỉnh An Giang triệt phá thành công sới gà quy mô lớn nhất tỉnh này do Nguyễn Ngọc Thuận tự út gà và hàng chục đàn em tổ chức tại xã Đa Phước, huyện An Phú. Kết cục Thuận út gà bị Toán Nhân dân tỉnh An Giang phạt tù về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.